Xin chào các bạn đến với chương trình chữa lành Hôm nay thì chúng ta sẽ được tôi ờ, Đặng Phương này chia sẻ một phương pháp chữa lành những căn bệnh ở răng Giả sử các bạn có những vấn đề ở răng thì chúng ta chữa lành như thế nào? Như các bạn biết đến tôi trong khá nhiều video đặc biệt là những căn bệnh như ung thư thì tại sao rất nhiều người bệnh nhân ung thư chia sẻ về những cái bài thảo dược của tôi tuy nhiên trong chữ ung thư thì tôi luôn chia sẻ cho mọi người biết chúng ta có thể tự đặt câu hỏi tại sao nền y học hiện đại chưa chữa dứt điểm ung thư tại sao nhiều bài thuốc lá rất hay chữa người khỏi người không tại sao một số trường hợp đi chùa khỏi bệnh đó một số trường hợp thôi miên khỏi bệnh đó rồi tại sao đi đám ma thằng bệnh chẳng thì đấy là những câu hỏi mà luôn luôn đặt đặt ra trong trong đầu của tôi và chính vì thế tôi đi tìm những cái phương pháp chữa lành từ thân bệnh tâm bệnh nghiệp bệnh nên là tôi có những kiến thức gì thì các bạn cứ theo dõi video đăng ký video của tôi các bạn đều nhận ra được có những cái bài tôi chia sẻ mà ít ít ai chia sẻ và cũng ít ai tổng hợp như những cái phương pháp mà tôi đưa ra ngày hôm nay thì các bạn sẽ biết được là giả sử chúng ta bị có vấn đề ở răng thì chúng ta chúng ta sẽ chữa như thế nào đó là vấn đề đau răng à? thì hôm nay chủ đề của chúng ta là bài chủ đề về răng răng nếu như các bạn bị những trường hợp sau tôi cũng mách luôn cho các bạn về giả sử các bạn bị kể cả là sâu răng này kể cả nếu chảy máu này nếu răng chảy máu hoặc răng nó mềm ra nó lung lay các bạn nhá lung lay thì các bạn hãy dùng một bài này đã sau đó thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết về cái phương pháp làm thế nào nếu như bệnh răng miệng của chúng ta nó đến từ tiềm thức nghĩa là chúng ta nó đến từ trong trong trong sâu thẳm trong tính cách của chúng ta mà mà đau răng nên vì vậy các bạn sẽ phải nắm được tôi là nếu mà răng đau do thân bệnh thì chữa thế nào và đau do gì do cái số phận của mình do ngày sinh tháng đẻ của mình thì chúng ta chữa thế nào tại sao ngày sinh tháng đẻ lại liên quan đến đau răng thì các bạn sẽ vào thần số học thần số học thần số học trong thần số học này thì các bạn mới biết được là tại sao thần số học nó chỉ dựa vào gì cái phương pháp là chỉ dựa vào gì? ngày sinh tháng đẻ ngày sinh tháng đẻ mà có thể biết được biết được số phận của con người đó trong thần số học này chỉ cần dựa vào cái tên và ngày sinh tháng bảy biết được số phận của con người đó. Và nó lại rất khoa học. Và do ông cụ tổ về toán học đó là Pythagore. Những con số từ 1 đến 9 chính là Pythagore đã xây dựng lên. Và ông dựa vào sức mạnh tiềm thức của ông khi gì? Khi hầu hết là đến gần 40 năm ông ấy nghiên cứu và sử dụng vô thức để ở Kim Tự Tháp các bạn nhé, ở Kim Tự Tháp để tìm ra cái định lý này. Tại sao chúng ta có con số từ 1 đến 9? Và con số này chúng ta dùng cho việc gì các bạn đều biết đúng không? Đời thường chúng ta cộng trừ nhân chia. Nhưng thực tế nghiên cứu về khoa học vũ trụ người ta vẫn chỉ dùng những con số đó. Tại sao con số đó ra đời? Ai là người sinh ra nó? Chính đó là nhà nghiên cứu thần số học Pythagore và hôm nay thì tôi sẽ cũng chia sẻ cho các bạn biết một phương pháp do do thần số học này thần số học này xây dựng cho chúng ta một phương pháp chữa bệnh nếu như các bạn mắc phải bệnh do chính do chính tính cách của bạn mà tính cách của bạn lại hình thành từ gì ngày sinh tháng đẻ thì trước hết chúng ta sẽ đến bài chữa lành chữa răng bằng thân bệnh bằng cái bệnh đến từ thân thì với kinh nghiệm của tôi tôi chia sẻ nếu các bạn bị đau răng sâu răng viêm răng rồi có thể những hiện tượng lung lay răng nếu chảy máu thì các bạn làm động tác này cho tôi thứ nhất các bạn có thể lúc đang đau răng thì các bạn ngồi gõ gõ móng tay như này hai cái đầu móng tay chạm vào nhau vào thì có phần nào đó các bạn giảm đau răng đây là phương pháp mà diện trần người ta áp dụng cứ ngồi gõ này gõ đến khi hết đau hết đau răng nhưng nó có thể là tạm thời còn các bạn nếu như bị thân bệnh thì các bạn hãy dùng cau cái quả cau các bạn ạ quả cau các bạn hãy bóc và trẻ ra bỏ vỏ kiền này cà vẹo cũng được các bạn lấy khoảng độ một lạng cao thì các bạn đổ sấp sấp rượu cố gắng rượu thật nặng đổ sấp sấp rượu và đó ngâm hạt cau cả quả cau sau khoảng độ 2 tuần đến 3 tuần các bạn có một có một rượu cao có một rượu rượu cao nó có mùi vị đó, à, hơi nồng nồng chát chát và các bạn ngậm vào nó răng các bạn chỉ nếu không đáng các bạn ngậm vào sau đó các bạn đổ rượu đi các bạn chỉ ngậm khoảng 15-20 phút các bạn ngậm một lần đã thấy răng nó hết chảy máu nếu răng lúc nào ngày nào cũng bị chảy máu đó đánh răng là bị chảy máu các bạn có thể ngậm một lần đã thấy nó thay đổi còn các bạn ngậm 3 buổi đặc biệt là buổi sáng hoặc tối trước khi khi đi ngủ thì các bạn sẽ thấy nó hiệu quả ngay trong vòng 3 ngày và có thể 3 ngày cũng đã chữa xong bệnh hoặc 5 ngày là các bạn đã có thể đạt được điều đó và nó rẻ vô cùng còn hơn các bạn đi khám tây y rồi các bạn mất tiền ở đó rồi ngược cái độc tố vào người đó các kháng sinh là độc tố rồi các bạn ạ nên các bạn áp dụng phương pháp này là phương pháp chữa lành không có thuốc thì răng các bạn nếu như bị bệnh răng về thân thì các bạn có những cái mẹo đó và có những cái phương pháp chữa lành bằng bằng bằng bằng hạt cao đó đó kể cả răng níu đó lợi chảy máu các bạn đều làm được điều đó nhưng nếu như các bạn bệnh nó đến từ chính do tính cách của các bạn thì chữa như thế nào vì sao tính cách lại gây ra bệnh đau răng này thì trước hết tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cách tính về cách tính làm thế nào nhận biết được nhận biết được cơ thể chúng ta cơ thể chúng ta bị đau răng đó thì chúng ta hãy làm phép tính như sau giả sử có một bạn nào đó sinh ngày 11 tháng nha tháng tháng 8 đi năm 1981 thì lúc này chúng ta lấy tất cả các con số này cộng lại với nhau chúng ta tách riêng ra các bạn nhé ta chia ra cộng với con số nhau và làm sao mà nó có một con số cuối cùng phải là con số đơn thì 11 cộng với 1 10 xin lỗi thì ở đây 1 sẽ cộng với 1 là ngày cộng với tháng 8 cộng với số 1 là 1900 cộng với số 8 cộng với 1 1981 sẽ bằng 1 1 bằng 2 và 8 là 10 10 với 10 là 20 20 đây là 29 bằng 29 số 29 sẽ bằng 2 cộng với 9 sẽ bằng bao nhiêu 2 cộng 9 bằng 11 11 cộng 11 thì số này số này sẽ không phù hợp tôi lấy lại ví dụ cho các bạn biết để các bạn có thể nắm được là chúng ta là giả sử vào ngày này tháng 7 đi tháng 7 thì các bạn biết tháng 7 thì số này sẽ là số 7 số 7 thì tổng nó sẽ bằng số 28 các bạn là 28 thì 28 2 cộng 8 bằng bao nhiêu bằng 10 bằng 10 10 10 lúc này chúng ta sẽ vẫn là số đôi chúng ta phải đến 1 cộng 0 bằng 1 và đáp án cuối cùng của chúng ta chính là số 1 nghĩa là ngày sinh của các bạn cộng dồn vào phải là số 1 à, số 1 thì chúng ta mới áp dụng áp dụng và đây chính là con số đường đời đây chính là gì số đường đời số đường đời trong thần số học đó số đường đời bằng một thì các bạn mới áp dụng được các bạn ạ số đường đời bằng một thì các bạn mới áp dụng được phương pháp này số đường đời bằng một kèm theo số đường đời bằng 5 bằng 7 đây là ba con số mà khi cộng khi cộng vào khi cộng ngày sinh tháng đẻ của các bạn cộng dồn vào làm sao đến cái đuôi cuối cùng các bạn phải là số đơn nghĩa là chỉ có một con số và số đơn đó mà lại là một là năm là bảy và các bạn bị đau răng đau răng bất cứ phương pháp mà cái các cái trường hợp đau răng về vấn đề gì kể cả sâu răng thì các bạn các bạn hãy hãy thực hiện câu câu tuyên ngôn hay là câu gần như gọi là câu thần chú để chữa lành đó giống như chúng ta ám thị với bản thân chúng ta bằng lời nói đó là chúng ta hiểu về bản chất được về bản chất tại sao ngày sinh tháng đẻ này lại sinh lại lại gây ra gây ra căn bệnh này thực tế ngày sinh tháng đẻ này gây ra cho chủ cho chúng ta một cái suy nghĩ một cái suy nghĩ mà chúng ta khi gặp những gặp có những cái vấn đề mà ở trong cuộc sống ở gia đình đấy thì chúng ta thiếu kỹ đoán thiếu quyết đoán nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta khi gặp vấn đề gì đó ở trong gia đình chúng ta thiếu quyết đoán những người có con số này một năm bảy chúng ta trong cuộc sống có những vấn đề ở trong gia đình chúng ta thiếu quyết đoán thì chúng ta có bệnh đau răng đau bất lợi về răng răng có vấn đề thì chúng ta hãy áp dụng phương pháp này đó là chúng ta tuyên bố với bản thân chúng ta chúng ta thầm nhủ chúng ta ám thị với bản thân chúng ta bằng những lời như sau những quyết định của tôi có từ nguồn cảm hứng thiêng liêng và trí tuệ vũ trụ đó câu ngắn như vậy thôi tôi nhắc lại cho các bạn biết những quyết định của tôi có từ nguồn cảm hứng thiêng liêng và trí tuệ vũ trụ các bạn có thể nói thật to các bạn có thể nói thật nhỏ nhưng các bạn cố gắng phải nói trong cảm xúc bởi vì tôi đã thôi miên rất nhiều rất nhiều điều khác dùng phương pháp thôi miên để gì để thay đổi bệnh tật rồi thay đổi vấn đề cho thay đổi kể cả mất ngủ chẳng hạn thay đổi thì khi chúng ta mà áp dụng những lời nói đó thì cố gắng để cho người được người được được được giải quyết vấn đề là cố gắng để cho họ ở vào tình trạng có những cảm xúc cao nếu như cảm xúc càng cao thì cái sự thay đổi cái sự cập nhật đó nó mới cực nhanh nó mới càng nhanh có những người mà khi cảm xúc nó rất cao ấy thì có thể chỉ cần một lần ám thị là người ta đã cập nhật được rồi và cơ thể người ta thay đổi theo vì diệu đó vì sao có những người ung thư thôi nhiên có 5 ngày 7 ngày thì mất tích khối đó nên cơ thể chữa lành cực kỳ mạnh và chúng ta mới để được cảm xúc này thì chúng ta sẽ chữa lành được rất nhanh và các bạn cố gắng thực hiện sáng 5 phút trước khi ra khỏi giường hoặc dậy đi thể dục ngồi ở đâu đó một mình có thể nói thật to nói ám thị một cách thầm thì với bản thân hoặc vâng, đó là buổi riêng buổi tối buổi tối thì các bạn cũng vậy phải đạt được 15 phút sáng 5 phút tối 15 phút các bạn nói đi lặp đi lặp lại điều này nhiều lần thì các bạn sẽ giải quyết được vấn đề giải quyết được vấn đề để các bạn có được những bài chia sẻ về phương pháp chữa lành thân bệnh tâm bệnh nghiệp bệnh đó thì các bạn hãy đăng ký và chia sẻ video của tôi để chúng ta có những người cùng được hưởng những cái giải pháp mà tôi đang chia sẻ cho các bạn chúc các bạn may mắn hẹn gặp các bạn vào những video để chữa lành cơ thể tiếp theo của tôi xin